bệnh viện gì đâu mà nó vắng que vậy đó trời bệnh viện nằm đâu túi trong lũng thăm sâu cùng cấp tôi làm việc ở đây tám bảy tuổi không biết có chồng chứ đừng nói 17 tuổi tương tương cho bệnh nhân vô đi em mời bệnh nhân số 113 vào phòng B52 ready. lấy nước giếng theo té chầm tháp mệt ghê vậy đó cầm cái này ra kia đóng năm ngàn để về ta Đúng mất rồi Giờ đi ra mày kia 6 triệu rưỡi vô phòng phẫu thuật Để gì phẫu thuật má Phẫu thương cổ tới cung Á đâu Á khô Nghe nè Suy nghĩ bằng cái não nha Sao? Nghĩ bằng cái não ờ. Não và tiện dụng nó có tiền sắm bộ xài Ung thư cổ tử cung cổ là gì cổ là đồ cổ cái đồ cổ không đồ cổ là xưa đó rồi cung cung là cung điện á có coi phim trung quốc không và cổ cung không liên quan tới bà thôi dẹp đi nha tử tử là cái bao tử nè ừ. đó đa bao tử đúng không ung thư cổ tử cung là phải rồi còn nói gì nữa là xíu xíu xíu xíu xíu xíu xíu xíu xíu xíu xíu xíu đó một người ăn cắp Billy đó nhìn chị đây ôi ôi sao học qua nhìn đi sao vậy em nhớ bộ học tới đây chị phẫu thuật thẩm mỹ làm đẹp mà đẹp với em luôn em nhìn đi em cắt cho chị hai mí em nói hả là mua một tặng một dạ, đúng rồi. cắt một mắt tặng dạ. một mắt bây giờ nhìn đi đến đây không chết không có nhắm mắt mắt không bỏ đâu bữa giờ mấy tuần rồi nó hay quá ha hay quá ha giờ lỡ giờ sao đây đền không có tôi đi kiện chị muốn sao à dễ lắm chị vậy vậy là giờ coi như là từ đây nó lên là bỏ đi dục từ đây cháu xuống nha em sửa sao nói chị nghe coi có cái nào <laughs> giờ sửa dục đi nha cỡ đó không cỡ này hả dạ cái size là cái size ờ, bệnh viện em mới nhập về đó <laughs> kinh size nó gì size gì không hả là từ hai cái mà thành tám cái là tao không thể nào tao đi nữa dạ. đúng rồi cái size dưa hấu là xưa là bây giờ em xài size nó bảo hiểm mà giờ đúng rồi với lại là bác sĩ bên em làm việc bất tâm lắm chị chị yên tâm đi ừ. nó phải su su nha lỡ chị làm ngực xong á chị ra ngoài kia tao hàng tráng gì chết nha? em nói xui thôi mà rồi chôn thì xuống cái hai chục năm sau hốt cốt gì á cái gì nó đã thì cặp nhật còn đi tuổi mà vậy á chích phọc ngon cho nguyên người luôn đi dạ được không sao nó giữ nguyên con dạ được nguyên người luôn dạ vậy nha rồi chị vô phòng số năm em nha chị thứ gì hết chết bán vú đó, thôi nào vậy thôi nào tẩy vú vậy gái ơi gái vô đi cưng gái nào vô lẹ em ơi em rồi, còn con nào đâu không con em ơi vô lẹ em cầm điếc bẩm sinh hả em kia số mấy dung vào mới ra Oh, 呃。